Nha Trang vườn mình dưới ánh nắng mai những hòn đảo chung khúc ca giang rộng đôi cánh bay khai nguồn mạch sống trào dâng trang lao sao những con sóng êm vịnh ngọc lung linh long lanh muôn tia nắng vàng hân hoan reo vang tiếng nói cười vịnh ngọc trong xanh vươn đôi tay ôm đất trời một màu xanh biếc với những lớp sóng chìm trong mắt người biển xanh ngát thiên nhiên mênh mông tràn bao sức sống tươi thân thương trên môi mỗi người ánh mắt bao tình yêu luôn đón chào người về nơi đây ta nên xanh như sóng gào mặt trời tỏa sáng trên môi mỗi người ánh mắt bao tình yêu luôn đón chào người về nơi đây ta mê say như sóng vào mặt trời ta sáng mênh mông trong xanh